Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 à, Nếu như XPS 9390 trong video trước Đức Phương Anh kỳ vọng nhiều về thay đổi trong nâng cấp về thiết kế thì với XPS 9590, dòng laptop 15 inch làm việc chuyên nghiệp của Dell thì còn hơn thế mình kỳ vọng nhiều ở 9390 bởi những gì là 9570 trước đó làm được là quá tốt rồi. Màn hình đẹp này, hiệu năng ổn với CPU 6 x 12 luồng i7 8750H, à, rồi đầy đủ các cổng thiết kế quá là hoàn hảo cho một chiếc máy làm việc văn phòng cơ bản hay kể cả là các công việc đòi hỏi cao hơn như multimedia, lập trình IT. Tuy nhiên thì vẫn còn rất rất nhiều điều mà mình chưa hài lòng ở 9570 hay kể cả là XPS 9575. Những điểm mình không hài lòng ở chiếc máy XPS 9570 mà mình có sử dụng ở trước đó thì ờ, mình cũng đã có điểm qua nhanh ở video review 9570 cách đây 1-2 tuần gì đó rồi. Ờ, các bạn có thể xem lại video phần mô tả ngay dưới video này nhé. Cụ thể là XPS 9590 sẽ ra mắt trong năm tới đây sẽ cần phải có những thay đổi gì phù hợp với những người dùng multimedia như mình. Hãy bắt đầu video cùng Phương Anh thảo luận trong số Viettech Talk thứ hai này nhé. Đầu tiên đó là về bàn phím và TOTPAD. Bàn phím của 9570 là bàn phím BI nguyên từ người đàn em dòng 13 inch 9370 của mình với layout thiếu phím số trong khi hầu hết các máy 15 inch khác đều có phím số. Bởi với màn hình to, đồng nghĩa với là làm việc chuyên nghiệp hơn, do đó mà có thêm phím số là thực sự rất là cần thiết. bát của 9570 to hơn đàn em 9370 một chút, nhưng tổng thể so với thiết kế máy thì vẫn rất là nhỏ. Nên mình hy vọng là bát của 9590 to hơn như các máy MacBook Pro 15 chẳng hạn. Thứ hai đó là về thiết kế. Thiết kế của 9570 tương đồng với 9370. Nếu bạn hỏi là có đẹp không thì câu trả lời là có. Có cao cấp không? Câu trả lời cũng là có luôn. À, nhưng có đẳng cấp không? À, thì câu trả lời lại là không. Với thiết kế của 9570 vẫn khá là đơn giản, cổ điển, thiếu các điểm nhấn. Ví dụ như là logo phát sáng ờ, hay mạ chrome ở khung viền máy chẳng hạn. Chưa kể tới chất liệu nhôm trên máy khá nặng, máy nặng 2kg, giá mà đeo có thể sử dụng chất liệu gì đó mới hơn, đặc biệt hơn để trọng lượng máy 15 inch chỉ còn khoảng 1,5 hay đến 1,8 kg thì quá là tuyệt vời luôn. Điều tiếp theo mà mình muốn nói đến đó là về loa. Dòng 15 inch XPS là dòng cao cấp nhất, đỉnh nhất của Dell trong phân khúc laptop business văn phòng cao cấp rồi mà Dell vẫn bảo thủ duy trì cặp loa ở phía nắp lưng của máy, âm thanh bị vọng xuống bàn rồi mới tới tai của người sử dụng, do đó mà âm thanh sẽ bị biến dạng. Vậy nên mà mình rất hy vọng là thế hệ mới XPS 9590 tới đây thì Dell sẽ mang giải loa đặt lên phía trên bàn phím để âm thanh có thể được tốt hơn. Yếu tố tiếp theo đó là màn hình à, Dell XPS 9570 với màn hình hiển thị rất xuất sắc. Phiên bản 4K và Full HD đều hiển thị chuẩn màu sắc cao, đạt 99% sRGB và 71% ADOS RGB, độ sáng cực cao đạt 457 nits. Do đó mà mình không hy vọng nhiều ờ, về màn hình thế hệ mới có độ phân giải 5K hay là chuẩn màu hơn nữa. Điều mà mình cần ở 9590 đó là có thêm tùy chọn màn hình to hơn. 15,6 ờ, inch là ok rồi, nhưng nếu có thêm tùy chọn màn hình 17 hay là 18 inch nữa thì sao? Rõ ràng là làm multimedia, màn hình to cũng tốt, chưa kể màn hình tràn viền Infinity Edge của XPS siêu mỏng thì 17 hay là 18 inch cũng ờ, chỉ tương đương với các máy 15,6 inch phổ thông thôi mà. Phần tiếp theo đó là về cấu hình. XPS 9570 với rất nhiều tùy chọn cấu hình rồi mà mình cũng rất hài lòng với cách mà Dell phân bố các option cấu hình để người dùng có nhiều lựa chọn thoải mái. Do đó mà thế hệ mới thì mình chỉ hy vọng là có thêm tính năng điều chỉnh được quạt tỏa nhiệt hay có thêm tính năng giới hạn mức turbo ở mặc định trình điều khiển máy có sẵn thì tốt. Thường thì các máy laptop gaming hay có tính năng điều chỉnh turbo quạt gió để giới hạn nhiệt độ CPU, GPU của máy khi chơi game. Do đó mà mình cũng rất hy vọng là XPS 9590 mới cũng có chế độ điều chỉnh này. Để với các tác vụ nhẹ nhàng, mình sẽ cho hiệu năng ở mức thấp. Khi render thì có thể bật được tính năng turbo để à, render đạt mắc công suất CPU, GPU thì quá là tuyệt vời. Tiếp đến là về thời lượng pin. Với thế hệ cũ 9570, pin máy là 97W đã quá hoàn hảo cho công việc văn phòng với trọn vẹn một ngày 8 tiếng đi làm của mình. Vì dòng máy 15,6 inch là chiếc máy phục vụ cho công việc multimedia chuyên nghiệp, nên mình không kỳ vọng ở thời lượng pin quá khủng như là máy Ultrabook XPS 9370 hay là 9380. Nhưng nếu thế hệ mới XPS có pin cao hơn thì càng tốt, có thể sử dụng liên tục được 10 tiếng, đủ làm việc cả ngày và về nhà vẫn sử dụng thêm được 2 đến 3 tiếng buổi tối, ở lúc đi ngủ thì cắm sạc qua đêm chẳng hạn. Tổng kết lại, Ngoại trừ thiết kế và loa là hai điểm mình thấy cần phải cải thiện ngay ở trên thế hệ XPS 9590 thì những điểm khác mình thấy đều là rất hoàn hảo ở thế hệ cũ rồi. À, đây quả là một ờ, bài toán hóc búa cho đội ngũ thiết kế của Dell vì đã tạo ra dòng XPS vốn đã hoàn hảo, nay phải hoàn hảo hơn là một điều rất là khó. Nhưng mà không sao, đó là những hy vọng của mình mà. Biết đâu chúng ta lại có một chiếc máy với thiết kế mới, chẳng hạn như là laptop dẻo có thể gập được như điện thoại Samsung Galaxy Fold hay là Huawei Mate X thì sao? Dell đã bảo thủ rất nhiều năm nay, biết đâu 2020 là kỷ nguyên mới của dòng XPS thì sao? hay cứ mong chờ thôi phải không nào các bạn? Đó là tất cả những gì mà Phương Anh muốn trao đổi với các bạn trong số talk thứ hai này. Còn các bạn thấy sao về XPS 9590 này? Hãy để lại ý kiến bình luận ở dưới video này nhé! Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.